Nhìn cảnh thiếu trước hụt sau là biết ngay nhân quả đời trước thiếu đức bố thí. Người thiếu đức bố thí là người sống ích kỷ, bỏn sẻn, hẹp hòi, vân vân. Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình, muốn cho mọi thứ mọi vật trên đời này đều dồn về cho mình, chỉ một mình mình giàu có, còn ai nghèo khổ mặc kệ. Lòng tham muốn của con người giống như chiếc túi không đáy, đựng không bao giờ đầy. Vì thế, lòng ham muốn không bao giờ đạt được thỏa mãn Giả lại, chúng ta ai cũng biết, ngoài lòng tham muốn của chúng ta còn có luật nhân quả. Nhưng luật nhân quả có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham muốn đó không? Chắc là không, vì lòng ham muốn của chúng ta là túi không đáy. Túi không đáy làm sao đầy được, phải không quý vị? Khi còn lòng dục tham muốn thì tâm tạo tác biết bao nhiêu là ác pháp. Do tạo tác các ác pháp nên phải trả những quả ác như ích kỷ, bổn sẻn, tham lam trộm cắp lấy của không cho thì trả quả phải bị thiên tai sóng thần bão tố động đất quả hoạn lũ lụt nước trôi vân vân do sống trong ác pháp làm ra của cải tài sản nên của cải tài sản ấy phải bị tiêu tan mất trắng tay như vậy không bao giờ làm thỏa lòng ham muốn được lòng dục ham muốn càng cao thì lại càng nghèo đói hơn cho nên chúng ta phải biết xả lòng tham muốn xả lòng tham muốn